Xếp thứ ba. Ôi ơi trơn quá. Điểm vào tôi bỏ ba không? Cắt đi, cắt đi. Đánh đánh thế nói chuyện cái gì? Đánh người ta phải đánh ờ, xuyên suốt. Tốt. Ôi. Điểm vào tôi bỏ bốn không. Mình tính lại giữ lại đây. xoay thôi ngoài sân rồi bóng ngoài sân điểm ở thôn giữa một ba bốn mà anh chủ được nếu thế phải chủ tốt chờ cô nó đánh hỏng không nó tấn công là thua không nhầm sẽ khó hốt ôi trời ơi móc giờ lại được cái đấy ra ngoài không quả đấy mà không móc thì lại được cho chân móc ngay rồi điểm cho thôn phổ 51 đẹp lắm tốt hay giỏi đấy bóng trong sân điểm cho tuân cổ sáu một đẹp chạm tay chắn ra ngoài điểm cho tuân nữa hai sáu nhưng mà phải truyền tốt cho nó không truyền rồi Lôi toàn ra ngoài hết, nhưng vào trong ấy Không tầm, không tầm bóng Úi rồi mày đó giờ trúng rồi Bóng trong sân Điểm cho tôi phổ 72 hai. Chắn rồi, nó chỉ có đánh hai bên sườn thì nó không có. Ngoài rồi Phát bóng quá đẹp Điểm cho tôi nữa ba bảy. xem nào Ôi giời. tuyệt vời điểm cho tôi đổi sân đổi sân tám ba hai đội đổi sân Con này nó đập tay trái rồi gần mạnh như tay phải. Nó leo đúng tầm bóng. Leo đúng tầm rồi đấy kìa. Đấy. Đẹp lắm. Gieo đấy. giữa 48. Cứ gieo tầm ra giữa là nó đập được. Cứ sát lưới là nó thò tay sang là vứt. thầy Chạm tay chắn ra ngoài điểm ở thôn phố 94 Quá đẹp Điểm ở thôn giữa 59 Bây giờ nó gỡ hòa cái nó mới đi thua Tốt. Lêu ra chứ lêu vào nhá, Lêu ra. Điểm nó thân khổ 15. Đập nhú không đập nhú được cứ lêu sát lưới. Tốt rồi. lắm bóng ra ngoài sân điểm ở tuần giữa sáu mười chắn cho người chỉ có đánh ngang thôi nào rồi điểm ở thôn cổ 11 6 Ôi rồi Tốt Này Côi Rồi rồi Nhá cố Hai quả như thế là bắt Điểm cho thôn à, bảy mươi một, Đại Dương cũng truyền đó Nếu bóng tốt rồi ơi, rồi đâu quá Đấy. Cố điểm mà tuần giữa tám mười một thằng ấy đập được nhưng mà không leo được nó rồi tốt rồi lưới rồi điểm cho thôn thôn nào khổ khổ chứ thôn nào điểm ở thôn phố 12 8 bên này bị lưới rồi rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng đấy điểm cho thôn ờ, giữa 9 12 chả biết là có ba quả đâu thằng này nó phát ăn ba quả liền nó khó lắm có đấy nó ăn điểm trực tiếp đấy nào ơi con giữa bị tâm lý lắm tốt chán bóng tốt này đây chán bóng tốt rồi điểm cho tôi đưa của ba quả liền 13 9 cao nó có được thế hơn không gây nhau nó Đây. Điểm nó đơn giữa 10 13. Vào đấy đâm mạnh cái hỏng ấy. Ăn may. Với với nó vói bóng. Ôi giời. Rồi. Ôi giời. Hay lắm. Lại thôi lưới lưới điểm của tuấn võ 14 10 không có cơ hội đâu con thầy năm điểm vào tuấn võ 15 10 con đã phỏ thắng trung quốc Thank God